bắt đầu một tuần mới với việc điểm qua các tin nóng. Với tần suất 2 ngày một bản tin, Big Group sẽ biên tập các nội dung quan trọng ảnh hưởng tới thị trường tiền điện tử Việt Nam và thế giới. Nào, chúng ta bắt đầu. Tuần qua, giá Bitcoin đã không có sự thay đổi đáng kể sau ngày trọng đại Bitcoin halving. Dù rằng, sau một đêm số phần thưởng khối đã giảm từ 12,5 Bitcoin xuống 6,25 Bitcoin, Sát thêm sự kiện đó, thị trường chứng kiến mức thay đổi nổi bật, từ 4.100 đô la Mỹ lên mức khoảng 10.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, tâm lý xã vẫn bao trùm thị trường tạo nên cú sút giảm mạnh còn khoảng 8.400 đô la Mỹ cho một Bitcoin. Một trong những tin tức nóng nhất tuần qua là sự kiện từ bỏ dự án Ton, Telegram. Telegram là nền tảng giao tiếp mã hóa đầu cuối, giúp kết nối bảo mật, thu hút hơn 400 triệu người dùng trên toàn thế giới, sau 2,5 năm phát triển cho dự án tiền điện tử liên quan, Telegram Open Network, chủ quản của dự án này đã tuyên bố dừng dự án. Ton đã kêu gọi thành công 1.7 tỷ đô la trong vòng ICO đình đám. Tuy nhiên, xét đợt tích coi sự kiện kêu gọi đầu tư này là một thương vụ trái luật. Ngày 30 tháng 3, Ton đã chính thức phản hồi trả lại tiền cho các nhà đầu tư, tức sau 2 tuần có thông báo từ SEC. Các nỗ lực nhằm thuyết phục SEC đã không được chấp nhận, Pavel Durov, đồng sáng lập của Telegram đã chính thức nói lời từ giả dự án vào đầu tuần trước. Dữ liệu được thu thập từ Glassnode cho thấy số lượng Bitcoin được giữ trên các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã giảm liên tục kể từ giữa tháng 3, khi thị trường chứng kiến giá tiền điện tử giảm 50% trong một ngày. Cũng theo báo cáo này, số lượng Bitcoin được giữ trên các sàn giao dịch tập trung đã giảm hơn 10% kể từ thứ năm đen tối vào tháng 3. Tổng số Bitcoin được giữ trên các sàn giao dịch hiện chỉ ở mức hơn 2,3 triệu, mức thấp nhất kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2019. Như vậy, tỷ lệ Bitcoin được lưu trữ trên các sàn giao dịch tập trung đã giảm từ 14,1% xuống 12,5%. 3 tỷ đô la Bitcoin đã bị xóa khỏi các sàn giao dịch kể từ tháng 3. Sự kiện gây tranh cãi tuần qua khi coi Market Cap thay đổi thuật toán, bổ sung chỉ số truy cập website vào đánh giá thứ hạng sàn giao dịch tiền điện tử. Theo đó, Binance đã nhanh chóng từ top 15 nhảy lên vị trí số 1. Việc thay đổi này gặp phải nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng tiền điện tử khi sức ảnh hưởng của CoinMarketCap là không thể phủ nhận. Vào tháng 11 năm 2019, Gary Lai Trang, giám đốc chiến lược và CEO của CMC, cho biết cô không chấp nhận việc xếp hạng sàn giao dịch dựa trên tiêu chí traffic. Trang Van Giao e CEO của Binance cũng thừa nhận rằng, bảng xếp hạng này hiện đang thiên về lưu lượng truy cập website, mặc dù nó không hoàn toàn chính xác 100%, nhưng tốt hơn trước. Điều này cần nhiều hơn những nỗ lực trong tương lai. Giám đốc chiến lược OKEx Elisa Su cũng phản đối cách thức xếp hạng này trong một bài đăng ngày 15 tháng 5 trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc và nói thẳng mặt coi market cap không biết xấu hổ. thị trường vẫn chưa chứng kiến một xu hướng nào nổi bật, các tin nóng có sức ảnh hưởng tới giá Bitcoin vẫn rất khan hiếm. Chúng ta cũng chờ đợi sự ấm lại của thị trường tiền điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.